ok như vậy là đã xong chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại đây chúng ta sẽ chạy web worker hay web worker chạy chúng ta gõ số thoải mái các uh, input không bị đóng băng Angola Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Angola Tutorial Angola 15 cơ bản dành cho người mới bắt đầu Hôm nay chúng ta sẽ học về web worker Đầu tiên thì chúng ta sẽ generate một web worker và ứng dụng vào Component App của chúng ta. Chúng ta sẽ viết cấu trúc như sau. ng cách g, g chính là generate, web worker cách app. <coughs> đã xong. Chúng ta sẽ tạo mới một file ở trong folder app. File này có tên là app.price.ts. Chúng ta sẽ dùng hàm đếm ra số nguyên tố thứ bao nhiêu đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ tên của class của chúng ta là class Bright Calculator tiếp đến thì sẽ là giải thật để tìm ra số nguyên tố thứ n thì phần này à, chúng ta đang phải học về web worker nên phần này tôi sẽ không đi vào chi tiết và tôi à, sẽ chỉ viết nhanh thôi đầu tiên là hàm is number chúng ta kiểm tra xem số này có phải by number không sau đấy là sẽ hàm lập số từ 1 đến n ok như vậy là đã xong bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào app.worker.tf chúng ta sẽ import uh, ờ, file chúng ta vừa viết file calculator và chúng ta sẽ tạo ra một response response này thì chúng ta sẽ truyền tham số vào ờ, hàm tìm số nguyên tố thứ n thôi chuyển một biến ờ, kiểu in vào ok như vậy là đã xong tiếp đến là trong app.component.ts đây hàm quốc web worker đã tạo tự động cho chúng ta chúng ta sẽ dùng hàm này gọi đến ờ, web worker chúng ta vừa viết trước khi đấy thì chúng ta sẽ tạo ra hai biến là Priva 1 Priva và Priva 2 chúng ta sẽ có hai hàm tính số nguyên tố một hàm chạy ở main thread chính là chạy ở luồng chính của chúng ta còn hàm thứ hai chúng ta sẽ đưa vào một luồng phụ list chấm priva uh, bằng private calculator file right number thứ 10.000 tiếp đến là hàm ờ, web worker của chúng ta thì chúng ta sẽ không gọi thẳng mà chúng ta, ta sẽ tạo ra một web worker và chúng ta sẽ gọi hàm file uh, and price number từ price calculator Đây, chúng ta sẽ gọi hàm và chúng ta truyền giá trị của Brava 2 bằng data. Ok, chúng ta sẽ chỉnh sửa một chút ở HTML. app.component.html. Chúng ta sẽ thêm một thẻ div có class là container float. Trong div này chúng ta sẽ tạo ra hai nút bấm một nút bấm ở main thread một nút bấm ở web worker Rồi, chúng ta sẽ dùng thẻ a có class là btn btn danger một nút một đỏ. Và chúng ta sẽ gọi padding event padding padding sự kiện đến main thread và chúng ta sẽ đặt tên button là main thread sau button này thì chúng ta sẽ đến button ờ, web worker tôi sẽ copy và đổi tên tiếp đến thì chúng ta sẽ có một tarif đổi web worker thành màu vàng này Đấy, chúng ta có một thẻ div truyền vào private và private 2 hai giá trị của hai hàm khác nhau ok chúng ta sẽ cùng test <clears throat> à, để uh, thêm phần rõ ràng thì tôi sẽ thêm một input nữa vì uh, để cho các bạn thấy rõ là khi chúng ta chạy main thread bằng một hàm nặng